vậy đó hả cháu chẳng biết chợ ai khốn nạn như bà đâu mày á à? bây giờ tiền thật của anh hải đem về để bán thì bà cất đi, đi, tiền thật của anh hải đi bao nhiêu người công nhận em anh tuổi chị xem của bây giờ trở đi mày á đừng mơ mà xu một đồng tao cho mày nhá tao nói cho mày biết trước nhanh về mà ăn cơm cá đâu uống gì tao nấu cơm xong rồi mà giờ này giờ ăn cơm à ăn gì mà ăn chả ăn cơm bây giờ thì lúc nào ăn nữa Tới giờ mấy giờ mà đã ăn cơm rồi? Nấu cơm từ lúc nào ấy, ờ, tao, tao đang chờ mày mãi không thấy mày về, tao dọn cơm tăm cho đéo chờ nữa. Bây giờ mày ờ, ra một chút ngày mày sang nhà cái Liên làm gì vậy? Tao sang nhà Liên làm gì? Bà hỏi làm gì? Bà sao bà biết cháu sang nhà chị Liên chơi? Lúc này tao thấy mày sang một lần rồi nhá. Tao đã không nói sao, tao nặng im, tao tao nặng im, tao về tao cơm nuốt xem, xem như nào mà mày <coughs> mày tao thấy mày về về được tí mày lại sang mày sang làm gì mà lúc nào tao thấy mày mò mặt sang nhà con Liên ấy. Nó xúi dục mày cái gì rồi mày nghe nó rồi gì? Chả phải xúi dục mà chào thấy đúng vậy cái con nó đòn càn hai ba đầu ấy nó xui mày rồi nó thấy ba cháu mình đang vui đang ờ, yên lành chả biết ai đòn càn hai ba đầu như bà đâu do mình mới nghe đó mình nghe đó là mình, mình bắt đầu mình sang mới thấy mới là người nguy hiểm nhất ý mày nói tao vậy thì mày ở đây với tao làm gì cắp con áo sang nhà cái liên mở đi mày nghe cái liên nó xui mày nói tốt cho mày thì sang đấy mà ở mà mày đang thích từng tư nó này nó biết mày đang thích từng tư rồi nó dầm đấy định mày nên nó khí mày để cho mày eh, ờ, mất ăn này tưởng từng tư nó lấy mày để mày sang đấy là mình nghe nào ai bây giờ chị xẹt công nhận thằng anh còi công nhận chị cả chị liên chị công nhận chị cứ nhìn tận mắt anh hải xuống ngân hàng ờ, lấy tiền cái kìa tao biết ngay là cái liên là nói cái câu đấy với mày mà Đúng Qua một mình bá thôi qua nó cãi nhau với tao bán này. bán cơm được như này này hôm qua là cái nhau với tao nó cũng nói không vậy nó bảo nó xuống ngân hàng nó thấy thằng tư thằng hải rút tiền ở ngân hàng nên là bây giờ nó lại nói với mày mày là tin nói gì nếu như là tiền của bà ấy là bà cũng như là giờ này bà không ăn cơm đâu bà cũng nhảy thách lên đi tao không ăn thì tao nhịn tao chết à tao phải ăn chứ đến bữa tao phải ăn chứ mà tao nấu cơm thôi sao mày không ở nhà mày nấu tao đi nấu cơm tao cần chờ mày tao gọi mày mày tao cần mày cần chờ tao phải ra tao mời mày tao gọi mày về à đấy bà xem xem có phải tiền của bà đâu nên bà bây giờ bà vẫn vui vẻ bà ăn cơm được có tiền của bá xem bá tìm mọi cách bá đi lấy tiền lại bây giờ mọi người đều bảo là tiền thật bây giờ mỗi mình bá bảo tiền ờ, ông phủ anh tự nhiên là trong két của anh ha của bá luôn ấy thì bây giờ mày ra cái liên mở tao lấy đây bây giờ bây giờ mày bảo là đấy bá nhận đấy nhá bây giờ mày bảo bây giờ mày bảo là tao ờ, giấu mày tiền ờ, tiền thật đổi tiền nó phủ mày nói vậy đã nói vậy là tao giấu thật đấy làm nhéo thì tao tao lấy cho cắt đi đây bây giờ tiền của mày mày thì sang nhà cái liên đấy sang nhà liên bảo liên là tốt đấy xong rồi xuống nó lấy cái tiền cắm xe ô tô cho nó cắm xe cho sắp vậy thì bán tiền của anh hải vậy bán lôi tiền của anh hải ra đi tao trả lôi bây giờ tiền của tao lấy tiền ra bà trả cho cháu để cháu xuống cháu lấy xe tao cắt đi đây tao lấy tao cắt đi đây mày làm gì tao nữa bây giờ mình ở đây xong là mình cũng nghe người ngoài mình về mà quá thể với tao rồi đấy người ngoài cái gì cũng bán mới là người lương lẹo nhất đấy tao lương lẹo mà mày ở đây ăn tao ở tao mấy tháng nay rồi mày ở được với tao không thích mà bà vẫn mua rẻ bà ăn cơm được bình thường đây đây tao chả mất tiền của bà lắm bây giờ bà không có đấu